Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. 哎呀！ vũ khí mới mà thế này thì không ăn thua ensuring that George, you could defeat me? Calma. Wow, lấy viên nghiêm cương là kiểu gì ta like uh up. 需啊。 Thank forward. Oye.